sự đau rất nhiều lần nhưng đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao tại vì sau bao vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười nhưng dòng xe qua vội vã lặng lẽ chẳng chẳng thấy ga Ủa chán cho về qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đớm côi tình đầu mặn bao lừa dối nên sợ lắm khi ai thề nhìn từ gió không giờ dân nhưng thực tế thì lại cô đơn vậy anh lại tình yêu như thế sao không đi tìm em muốn gì cần gì ơi anh chỉ còn một con tim nát tan vậy anh là ai là ai là ai hỡi em vì anh là mưa vướng chân em về trong khuya buồn kia họ theo tiếng hát anh ôm thêm sâu nghe tiếng lòng mình đang thở than không biết bầu trời kia sớm tối một chút vỡ nát kèm theo một ít cô đơn cũng đủ mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn côi tình đầu mặn bao lừa dối nên sợ lắm khi ấy thế nhìn từ gió không giờ dẫn nhưng thực thế anh quá cô đơn vậy anh là ai thế em em à em ơi ôi tình yêu như thế sao không đi tìm em muốn gì cần gì ơi anh chỉ còn còn tim nát tan vậy anh là ai là ai là ai ơi em vì anh là mưa vốn chân em về trong khuya buồn kia theo tiếng hát anh ngon thêm sao? nghe tiếng lòng mình đang thở than không biết bầu trời kia sớm tối một chút hơn á kèm theo một ít cô đơn thầy anh là ai thế em em à em ơi là ai mà sao anh khóc cũng rõ Vậy anh là ai em hỡi Là ai mà anh không biết từ gió đến vậy Thật sự cảm thấy cô đơn Vì anh là mưa vươn chân em về trong khuya Buồn kia là theo tiếng hát Anh ôm thêm sâu Nghe tiếng lòng đang thở than không biết bầu trời kia sớm tối một chút vỡ nát kèm theo một ý